cưới xong thì con vẫn còn ba môn cuối khi mà con đăng ký xong thì con phát hiện ra con có bầu con cũng dắt cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn tới khi bầu con được ba tháng rưỡi là con học xong nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó để con sanh bé xong á thì con quay lại trường con thực tập ừ. tiếp nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm một luôn rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường để hai nhóc liền từ từ luôn dạ đúng rồi sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy đó tại chồng con chứ không phải tại con cái <laughs> vấn đề là tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn lúc đó thì con mới sanh đâu được có ba bốn tháng thôi bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc người thai thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á cơ thể con nó phản ứng lúc đó con cũng chưa biết trùng hết gì thì tạm thời con nói chồng ở ờ, ừ, anh xài bao cái gì đi để cho chắc cho em đi không anh yên tâm đi anh có cái kinh nghiệm anh anh anh, anh kinh nghiệm của anh, anh có kiến thức anh có kiến thức anh canh hết rồi anh không bao giờ đâu yên tâm và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết tại vì đứa bé sau là con không có ngén con chỉ bị mất mất tháng tới tháng à, có à. thì con mới đi khám con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi cái em mới giận nói em có bầu sao được bác tại vì em nghĩ là em cho con bú thì em bị ờ, rối loạn này nọ thôi Dạ ơi bác là bác sĩ sao cãi bác vậy cãi bác được đó bây giờ đi qua đi, đi, đi chơi giấy này đi siêu âm đi siêu âm đầu giò coi thử sao vừa vô siêu âm thì người ta để ta đấy. trời ơi bự quá rồi siêu âm đầu giò cái gì nó đầu giò siêu âm ổn lên 3 tháng rưỡi rồi cô hình hài rồi ra hết biết chứ là dạ, suy ra là cái, cái, cái buổi sáng 3 giờ đúng không 3 giờ ba giờ ngay. con chào chú Út Thuận, con chào cô Hồng Vân con tên là Kim Khánh con tới từ quận 9 và công việc của con hiện tại là kinh doanh phụ ông xã và ở nhà nội trợ à nội trợ chứ không có là diễn viên cũng không có làm gì trong showbiz luôn dạ không con không làm Trời, gì hết vậy đó hả ủa năm dạ. nay Kim Khánh bao nhiêu tuổi dạ năm nay con vừa tròn 27 27 tuổi rồi mời con chào chú Quận, chào con Hùng Vân Con tên là Triều Sơn Năm ừ. nay con 30 tuổi Hiện tại con đang làm kinh doanh ừ. Kinh doanh về mảng nào Sơn? Con làm về bất động sản Hai đứa là đã có baby chưa? Dạ rồi Con dạ. được hai bé, một bé 4 ờ, tuổi, một bé 3 tuổi Wow dạ. Tôi trẻ tài cao dữ ạ à, Ê, cưới nhau bao lâu rồi? Dạ con cưới được 5 năm cô 5 năm rồi hả? Quen nhau từ trong lúc đi học hay gì? Cái quen nhau là cũng là một cái tình cờ Con với chồng con là cùng học Đại học Hoa Sen Trường bên con thì bắt buộc là khi mà muốn ờ, ra trường thì phải tốt nghiệp xong bốn cái lớp mà chuyên ngành anh văn của trường á ừ. Thì mới ra ừ. trường Cái lớp đó là cái lớp cuối cùng Chồng con thì học mấy môn khác xong rồi nọ môn đó lại còn con thì con theo đúng tiến trình thì bắt đầu gặp nhau cái ấn tượng nhất đầu tiên con bước vô ngày xưa là chồng con rất là đẹp trai quần sáng lai xong rồi đeo len chải ừ. tóc rồi bắt đầu đi học sách ba lô đi vô nên như là khoái rồi đó đúng rồi chú à. lòng nhưng mà chồng con ngồi lạnh lùng lắm chồng con ngồi sau chồng con ngồi nghiêm túc lắm thôi bây giờ mình hỏi đi sơn cái lần đầu tiên con gặp vợ con thì con thấy sao nè đầu tiên gặp vợ con giống là nhìn hiền hiền thơ à. kiểu là dưới quê ý là hồi đó quê quê quê quê dạ, đó là dưới quê thiệt đúng không dạ đồng nai lúc đầu con đi học á là con học đúng buổi thôi ừ. sau con nghỉ hết ủa sao vậy ủa tại, tại không bận đi làm con làm gì con làm uh, kinh doanh về iphone ừ. nhập điện thoại về bán hay là làm dạ đúng rồi dạ đúng rồi con đi học đúng buổi thôi trường cho nghỉ được 14 ngày là nghỉ hết 14 ngày luôn à để lo khởi nghiệp lo làm ăn đó phải không dạ, tới khi à. trường mà ờ, <laughs> không cho nghỉ nữa mới đi học lại à, à vậy đó hả mà cái lúc đó cô có nghĩa là con bị hụt hẫng đó cô cái ngày đầu tiên đi học thì cảm giác là cô khi mà cô vô được cái lớp mà lúc đó con còn chưa có quen ai con còn đang ế cũng như là ờ, cô bắt được cái mối rồi đó là con vui trong lòng rồi cái con về lúc đó thì con là ở thuê nhà con ở chung với bạn bạn ở cùng cùng quê con luôn ừ. thì con vợ nó ê mày nay tao có động lực tao đi học rồi nay có ừ. trai đẹp là dạ, ông này à. dạ đúng rồi chính ông này tự nhiên mấy bữa sau là ông nghỉ luôn tuần 14 ngày luôn đó là con cảm thấy là con thất vọng là không có còn gì vui nữa aquacelin lăn nách không mùi từ châu âu giảm mùi hôi khô thoáng nách đến vài ngày vậy thì sao các bạn lại gặp nhau sau 14 ngày đi học lại trong cái lớp mà con học chung á thì mấy mấy cái người đó nói là tại em không biết á cùng khóa với anh thì anh biết ừ. cái cái thằng đó nó là bd cái thằng đó nó là bd trời ơi nó cặp mà nó cặp thứ dữ không à nhưng mà trong cái cánh mắt của con mà khi mà con dò xét uh, facebook của bạn này uh, rồi xong rồi kiểu như con nhìn thì con nói theo con nghĩ nha bạn không có bd cảm nhận nó cảm, cảm nhận của con không có bd <laughs> nhưng mà khi mà con đưa hình bạn này cho bất kỳ ai thì người ta cũng nói là bạn này bd kế bên con ngồi lúc đó thì cũng có một bạn là như vậy ừ. thì ngồi chơi thân với con lắm anh này ảnh hay lên chọc cái bạn đó thì con cũng nghĩ thôi chết bà là thiệt rồi vậy cái lớp học đó nó kéo dài gần 3 tháng là ừ. kết thúc khóa thì khi mà gần kết thúc á thì cái bạn cái bên con bạn nghĩ thì à, chồng con lúc đó là mới mới lên phía con ngồi nói nói chuyện với con cái con mới nói chứ ủa sao nay lên đây vậy nó đâu đi học đâu mà lên đây kiếm nó cái chồng anh nói không thích lên đây ngồi chơi vậy á cũng chính vì cái điện thoại của cô là con bị hố một cú quá mạng luôn sao lừa con bán điện dạ, thoại không hay phải sao? có nghĩa là nghĩ anh này ừ, trời ơi soái ca mà vì lần đầu tiên nó nói chuyện với con thôi mà thấy cái điện thoại con nó bị nứt cái màn hình cường lực ảnh mới rút trong cặp ảnh ra một sấp mà cường lực vậy nè cô ờ. ảnh à. lấy ra một tờ một cái anh dán cho con rồi nói con như nè cái này á là 400 ngàn một miếng á Cái này là loại cao cấp nhất á, anh tặng em Trời ơi, trong mắt con nhìn lúc đó trời khoái nữa khoái đúng không trời khuyết lên điểm trai con nhà dạ. giàu học dạ, giỏi dạ, mà dạ, ga dạ, lăng nữa à. xong xuống thấy đi SH đi học nữa cô trời, trời ơi lúc đó đối với con là như nam thần luôn cô <laughs> rồi sau này quen nhau thì đi lấy hàng lúc đó con mới biết là giá trị của nó chỉ có 10 ngàn miếng thôi giá trị của nó chỉ có 10 ngàn miếng thôi trời đất ơi có 10 ngàn miếng mà anh dám nói tôi 400 ngàn đúng trước rồi. khi á, quen á phải nổ dằn mặt trước để cho sợ con với anh này quen nhau nè ảnh có mẹ ảnh dắt con về chơi lúc đó còn kêu là cô cô cứ kiểu cứ kiểu là rủ con nó lại nhà chơi kêu là ngủ lại rồi à, sáng rồi đi về tại vì là lúc đó mẹ chồng con chỉ rảnh ban đêm thôi chứ ừ. không ban ngày không có rảnh đêm thì dắt tụi con đi chơi nhưng mà ba ruột con thì không có cho ừ. ba ruột con nói là con gái chưa có lấy chồng không có được như vậy ừ. có một lần là mẹ chồng con thử làm kịch liệt luôn nãy đây không có về cô thi gọi điện cô thi xin cho ừ. nhưng mà ba con vẫn là lấy xe đón con về lúc đó là ngay dịp tết hai bên gia đình chính thức gặp nhau á mẹ chồng con cũng đề nghị cho lên rồi ba con cũng kiểu là thôi nó chưa lấy chồng không có không có lên vậy được mẹ chồng con phán câu bây giờ anh muốn cưới ngày nào em cưới ngày đó cho anh <laughs> nhưng mà lúc đó là sơn và và khánh là đã quen nhau rồi đúng không tính là mới quen nhau lúc đó là chỉ được khoảng chừng 2 tháng chồng con dẫn con về nhà gặp mẹ dạ. chồng thì là con mẹ chồng có... ứng liền luôn đúng rồi ứng liền luôn ừ. nhưng mà con có dẫn ảnh về bên nhà của con không dạ có luôn lần đầu tiên mẹ con gặp là mẹ con chấm luôn ưng ừ. Ờ, luôn hai bà chấm rồi đó mẹ con coi tử vi chấm tử vi á ừ. từ khi con còn bé mẹ con đã nói nè sau này á chồng của của mày á tao nói là là tuổi thân mà phải đeo mắt kính nha khi mà mày dắt đúng cái thằng đó về thì nói chuyện với tao là tuổi thân đeo mắt kính chính luôn. xác luôn ủa nhưng mà lúc đó con nói là ổng đeo con tắc len mà thì lúc này nhưng mà ổng vẫn cận cô mấy ngày sau thì ổng đeo kính lại à, vậy như vậy là chắc có lẽ là tiến hành cái đám cưới nó nhanh lắm đúng không dạ nhanh tại vì á con với anh sơn tính đâu quen nhau có 6 tháng à là tụi con nó đám hỏi rồi đám hỏi xong là khoảng 10 tháng sau là tụi con làm đám cưới rồi là ừ. vẫn còn đi học đúng không dạ vẫn đi học cưới xong thì con vẫn còn ba môn cuối khi mà con đăng ký xong thì con phát hiện ra con có bầu con cũng giác cái bầu đó con đi học tiếp trong vòng 3 tháng đó luôn tới khi bầu con được ba tháng rưỡi là con học xong nhưng mà con còn cái thực tập tốt nghiệp là con bảo lưu đó để con sanh bé xong á thì con quay lại trường con thực ừ. tập tiếp nhưng mà con lại bắt đầu con dở kế hoạch tiếp là con đẻ năm một luôn rồi tới giờ này con vẫn chưa ra trường <laughs> đẻ hai nhóc liền tù tì luôn dạ đúng à. rồi hai đứa cách nhau bao dạ, lâu dạ cách đúng 13 tháng chút Ồ. năm hai mười à, tám hai mười chín sao mà mấy đứa lại để vỡ kế hoạch như vậy ta tại chồng con chứ không phải tại con đó là cái vấn đề mà tới giờ này con vẫn còn nghiêm luôn lúc đó thì con mới sanh đâu được có ba bốn tháng thôi bác sĩ yêu cầu là con còn cho bú thì nên uống thuốc ngừa thai thì bác kê cho con cái loại mà cho con bú á cơ thể con nó phản ứng lúc đó con cũng chưa biết dùng hết gì thì tạm thời thì con nói chồng ờ anh anh xài bao gì đi để cho chắc cho em đi không anh yên tâm đi anh có cái kinh nghiệm của anh anh anh, anh kinh nghiệm của anh, anh có lắm. kiến thức anh có kiến thức anh canh hết rồi anh không bao giờ đâu yên tâm và ngay cái đêm hôm đó con nhớ luôn là là cái ngày mà ra em bé là đúng 3 giờ sáng con bầu 3 tháng rưỡi bé sau con mới biết tại vì đứa bé sau là con không có ngén con chỉ bị mất mất tháng tới tháng à, không có à. thì con mới đi khám con đi khám thì vừa vô bác sĩ khám liền nói thì cái này bác nghi em có bầu rồi cái em mới giận đấy em có bầu sao được bác tại vì em nghĩ là em cho con bú á thì em bị ờ, rối loạn này nọ thôi trời ơi bác là bác sĩ sao được. cãi bác vậy sao cãi bác được đó bây giờ đi qua đi đi, đi, đi cho giấy nè đi siêu âm đi siêu âm đầu dò coi thử làm sao vừa vô siêu âm thì người ta để tới đấy. trời ơi bự quá rồi siêu âm đầu dò cái gì nó mà đầu dò siêu âm lộn lên 3 tháng rưỡi rồi cô hình hài rồi ra hết biết với dạ, là suy ra là cái cái cái buổi sáng 3 giờ đúng không 3 giờ 3 giờ ngay cái vậy là mấy đứa là đã cưới nhau được 5 năm đúng rồi vô hôn nhân đi vô hôn nhân con Ơ, coi chương trình Vợ chồng son thì biết à, cái phần đặc sắc nhất là phần nào đúng không? <laughs> khui tật xấu á à, Còn à, à, đúng không? Cho nó khui trước đi Cô đang canh dữ lắm mấy này rồi đó Lên con <laughs> Nhường con luôn Con nhịn cả tuần lại rồi đó Có nghĩa là được mời chương trình là là chuẩn bị sẵn á đúng không? Dạ, cứ mời á, xong cứ có hâm Anh coi Trần Tuấn lên chương trình ừ. Cái mình phải nhịn cái gì mình phải nhịn hết ừ. à. để lên đây mình nói có nghĩa là ghim rồi để lên đây để mà nói nhưng, nhưng mà, mà bị vợ hâm, he tới thời của mà con tới đây dạ, rồi đó nói đi rồi đó tới đây rồi phải nói chứ <laughs> từ lúc mới quen á thì cứ hở chút là đòi con phải chia tay rồi tưởng cưới về thì bình thường ai à, dạ cưới về ly dị đi hỏi chút ly dị lúc đi. yêu là chia tay dạ. mà lúc... lúc cưới là ly dị ly dị có hai tới bây giờ còn không ly dị đi ly dị đi ba má tôi đồng ý rồi anh xuống anh ký giấy đi cái mình mới xuống hỏi ủa mẹ mẹ mày đồng ý cho ly dị hả làm gì có con tao tao gả đi là của mày rồi. tao không phải có nhận lại đúng không à. không nhận lại hàng gửi đi rồi không nhận lại ừ thì lý do gì mà con cứ đòi ly dị nó tại con với chồng con bị khắc khẩu á cô gây lộn liên tục có khi tháng gây lộn uh, mười mấy lần chuyện bình thường cái vấn đề gì tụi con cũng có thể gây lộn được hết nhưng mà giận lâu không có một lần à, giận gần nhất lên mà lớn nhất là khoảng chừng năm rưỡi về trước á à. là con giận xong con bỏ về dưới quê con á là tụi con có một cái nhà riêng ở dưới à à, con cũng có một cái shop thiết kế gì đó là ừ. con đặt tại cái nhà đó luôn là con bỏ gì dưới 3 ngày con không có cho xuống nhà mà con dặn nhân viên của con á ừ. là thấy anh thì đóng cái cửa lại nha tuyệt đối không cho vô còn đứa nào cho vô tao đuổi cái đêm hôm thứ hai mà qua ngày thứ ba á, là gần rạng sáng đó cô là chồng con đột nhập vô nhà cũng tầm ba giờ đêm đó dạ ba giờ đêm cái nó nhớ ủa sao thằng nó giống như ăn trộm vậy ta sao mà nó canh me vào lúc coi như là rần rạng sáng dạ. để mà nó hành động không à con nhớ rõ ràng luôn là cái cái cửa con đã khóa kỹ rồi à. thì cửa tiệm mà là cái cửa cửa điện á là con cầm một cái con bé quản lý con nó cầm một cái thì con ngủ cái đêm đầu tiên ở nhà rộng quá thì con sợ <laughs> đêm thứ hai con mới kêu mấy nhân viên nó ngủ lại tại con sợ ma 11 giờ là con đi ngủ rồi thì tới gần hai mấy sáng á nhưng con nghe cái cửa phòng con nó cọt kẹt cọt kẹt vậy nè con sợ quá cô con không biết nó là cái gì mà <laughs> con nói là trời đất ơi cái gì vậy kiều hả kiều thì ông mở cửa xong vô ông ông ông ông bật ngửa con ra con nói trời cái gì vậy sao giờ này đi xuống đây được mà sao anh chui vô nhà tôi được tôi đã cấm anh xuống đây mà tại sao anh vô nhà tôi được tại sao cái cửa này anh có chìa khóa mà anh giấu tôi xin lỗi này nọ nọ kia đủ thứ cái đó cô thì thì lúc đó con phải xìu thôi nói chung là xuống hai đêm là chuyện 3 giờ sáng dạ ba giờ sáng dạ, cô rồi con thì con bị khó ngủ cô con buổi tối á trước khi con ngủ là con phải ngậm kẹo ngủ mà cứ hai ba giờ sáng ông coi đồ cô coi quần coi áo coi giày coi dép mê lắm thì coi thì muốn cái gì sáng nay nói hay không đập con vậy em em em em em áo này ừ. đẹp nè coi đẹp không áo này đẹp ờ, vậy vậy vậy vậy lúc đó con dậy luôn là con thức tới sáng luôn là bạn này là người nước ngoài chứ không phải nước việt dạ đúng rồi ban ngày thì ngủ cô đó bên này là đang kể tật xấu mà đúng không dạ đó, tôi đang tính nhắc nè ủa vậy tật xấu của bả là gì ta bây giờ học cái uh, uh, hay đòi ly dị hay đòi ly dị rồi nữa còn cái gì nữa có đam mê làm đẹp làm đẹp mà má ruột nhìn ra luôn làm đẹp mà má ruột nhìn ra luôn Ui, chứng minh nhân dân cái mặt không, bây giờ không có luôn ý là cái nét như vậy à. nhưng mà làm quá thời trang điểm make up đồ nó khác á ờ. em bữa có lần con chụp hình con đi chơi bà này ờ. khoe má má này tụi con chụp hình nhìn đẹp không mà chụp với nhỏ nào vậy phải chụp với con tao thì nó ghen ờ. con mới nói là con mẹ đó bà kêu con tao không phải vậy tiếp đi còn gì hơn nữa không nè mỗi cái gì mà liên quan tới con á giống như là con cần cái gì mua đồ hay là cần bất kỳ thứ gì hay là đi ra ký giấy tờ từ từ không quan trọng còn mà liên quan tới bà hư mọi thứ quan đều phải là chạy theo chung gì hết đúng rồi đúng rồi, rồi. bây giờ bây giờ theo, thay đổi ừ, điều con gì? mong vợ con thay đổi điều gì nhất chỉ có điều là cho con ra đường tí mỗi lần ra đường cái là nhà sóng gió cái ờ. nỗi mẹ con mẹ ruột con kêu mày đi đâu mày đi lẹ lẹ về làm tao cái không nhà tao đổ nợ vậy hả oh. <laughs> ghen hả ờ, ghen hả con ghen thì không ghen con, kiểu con là... hay kiểu là chiếm hữu đúng rồi con à. nhưng mà đó giờ có dính trận nào không không có dính trận nào chỉ có duy nhất một lần đó là chồng con mua khẩu trang của cái bạn nữ đó mà bạn nữ đó lúc trước chồng con thì cũng có nói chuyện tình cảm nhưng mà không có đi tới đâu mà lại thấy là con không có thích tại sao khẩu trang bán tràn lan mà không mua phải mua đúng cái bạn đó thôi <laughs> thì nói chung là con không chịu hiểu rồi con làm lớn chuyện lên nó là phải lóc lóc đít bạn nó luôn không có được nói chuyện gây lộn xong rồi con lại khóc hòa lên thì mẹ chồng con lại chạy ra chuyện gì chuyện gì trời tại sao mày lại làm như vậy tại sao mày lại để vợ mày nói chung là mẹ chồng con thì hay binh con ờ, trời mày dạ, vậy là không đúng rồi mày vậy là sai rồi từ đầu tới cuối đâu số thì họ nhỏ đó đưa đây đưa đây cho tao đưa đây tao gọi cho đừng ai nói con sợ vợ vợ con là ai cũng sợ á <laughs> rồi giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất không cần thay đổi gì thấy cứ vậy là được nãy mới ước ao được cho ra đường <laughs> bây giờ ừ nhỏ nói xong cái im ru đi sợ tối nay ba sáng không cho làm gì giờ giờ thấy còn đó xấu chồng con là chỉ có đúng cái thôi là nhây tánh nhây á cô hay giỡn hay chọc với lại kiểu hay nói nhảm á nói từ sáng tới chiều nói những cái mà người ta không muốn nghe mà cứ nói hoài chiều hôm qua con đi kêu đi tẩy răng á ừ. để cho lên chương trình nhìn nó sáng sủa đẹp con tẩy nha khoa không có vấn đề rất là êm mọi thứ rất là ok luôn <laughs> nhưng mà tới chồng con thì cái sức chịu đau chồng con xưa giờ nó dở lắm cô lấy ờ. máu hay gì cũng không dám lấy nữa vừa bước xuống trời đất ơi đâu như quỷ bắt người ta làm trời ơi bây giờ nó ê nè trời giờ không nói được luôn trời ơi giờ chịu hết nổi rồi trời ơi là trời cô hát lắm cái gì mà ấy cô bắt người ta làm người ta không chịu làm mà bắt người ta làm mà cô biết nói con từ 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm mẹ chồng con á nghe chỉ có một tiếng đồng hồ thôi mà mẹ con còn cảm thấy là áp lực mẹ nói tao chịu hết nổi rồi mẹ nói con này con khánh nó không bỏ mày đi tính là nó cũng hay lắm luôn ờ. tao nghe mày nói mấy câu tao khùng lên rồi trời ơi ê quá chết rồi trời mời có nước muối sinh lý không có hút giảm đau không à, không có được ra đường <laughs> mình không không ai không nói chuyện ai không, nói chuyện mình vợ mình thôi con có móc giờ cho ra đường từ 1 giờ tới 5 giờ chiều là không có cái việc gì làm anh có thể đi đâu anh đi anh nhưng Đúng. sau 5 giờ chiều phải có mặt ở nhà đến chở vợ con đi chơi giờ nó nắng á đi dạ, đâu nắng quá mà nắng và nó bắt đi tập gym <laughs> trời ơi giờ mà đi đi nửa tiếng gọn lần anh đang đâu làm gì có tiện không đi mua đồ gì em tại vì anh anh nói chuyện không có cái kiểu uy tín chồng con là đặc biệt là không có uy tín thí dụ như là mình đang ở đâu à. mấy giờ mình về tới thì chẳng hà cứ nói thẳng vào từ đó tới nhà là 45 phút 45 phút nên về đang đó làm cho mình đỡ trong nhà con là ở ngay quận 9 cái đường đổi xương hợp đi vô từ đó đi ra cầu rạch chiếc thì nó chỉ mất khoảng 5 phút thôi lại đi đường tắt thí dụ ờ, con gọi đi anh đang ở đâu vậy anh tới cầu rạch chiếc rồi nè em là khoảng chừng 50 phút tới tiếng sau có mặt ở nhà cái đường đại lộ 3 với cái đường 11 con thì nó song song với nhau nè là cô đi bộ 5 phút cũng tới nó cô à, anh đang đâu vậy anh anh đang tới đầu đại lộ ba rồi đang quẹo vô nè em là đúng tiếng sau anh tiếng có mặt ở nhà đó. một tiếng sau anh có ừ. mặt ở nhà có ít sức là nhiều á dạ đúng rồi vậy đó bắt đầu ừ. cái con con mới bực cái cô hiểu cứ ừ. 5 phút kiểu như mình bực quá thì cứ 5 phút mình gọi lần 5 phút mình gọi lần cho dằn mặt chơi cô cái con nói ủa cái đại lộ ba nó ở đâu vậy tôi đi bộ nãy giờ chục vòng đại lộ ba tôi chưa thấy anh đâu luôn anh lội bộ hay anh đi cái gì mà mà nãy giờ chưa thấy mặt anh rồi bắt đầu cũng gây lộn với cô về về về nè cô không tại vì mới kẹt xe trời mới đụng xe tai nạn xong nó cản hết đường đâu có đi được trời trời đạp nó kẹt từ đầu cầu tới cuối cầu nguyễn Công container hàng kia lũi anh đó nói chung là rất là nhiều lý do đó bây giờ dù anh có kẹt cỡ nào đi nữa thì từ đó lết lết vô chỉ có 5 phút thôi ừ. anh đi hai chục phút là quá này một tiếng anh mới có mặt ở nhà là sao mà cứ cái tật đó cô nhưng lúc nào cũng có lý do hết lúc nào cũng có lý do tới à. giờ vẫn vậy nhưng mà khắc khẩu vậy thôi chứ mà hai đứa chỉ cách nhau xa nhau chừng tiếng hồi là nhớ đúng không dạ đúng rồi, rồi. rồi bây giờ con mong muốn xã thay đổi điều gì chồng con là có đúng cái tính nhây với hay nói nhảm để mà con phải cọc lên thôi con quên con không tắt cái khóa điện thoại là vô facebook con đăng nhảm nhảm lên cô đăng xàm xàm cô vậy á hả dạ rồi xong mượn danh con đăng Ủa, đó phải không dạ đúng rồi đăng gì đó? đăng ba cái hình ngày xưa của con dạ. á con lóc facebook chồng con bữa giờ cũng lâu rồi nói chung con với chồng con là con không có kết bạn mà ừ. bữa đăng á cô biết cứ lấy hình của con mà hình hồi nhỏ hình ngày xưa mấy thời tin tin nhìn cái thời đó mình không có muốn đào lại cô hiểu không à. chồng con lấy chồng con để ảnh đại diện để ảnh bìa <laughs> xong rồi để cứ mở lên là thấy rồi bạn con comment vô con giận luôn rồi bây giờ tình trạng ờ, mối quan hệ của các bạn trên facebook là cái gì không có dây chung cặp này dễ thương quá à. dạ. bởi vì không có gì mà phải khuyên hết trơn đúng, không à. tại vì tụi con là quá hạnh phúc luôn rồi ừ. cảm ơn khánh với sang đã đến với chương trình bà chồng son